Thank you. mùa đông chuyển về những ngón tay đã chuyển về những cái ôm nhau thật chặt

nay như chết lặng bóng dáng người như cơn gió là mang em về gần lại